em xin mến chào quý vị và các bạn ha thì à, ngày hôm nay à, em đang có mặt tại thị trấn Phú Tĩnh huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương để à, quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một căn nhà mặt tiền đường 19 tháng 5 nha quý vị đây là con đường 19 tháng 5 này. một con đường rất đẹp có vỉa hè đầy đủ ha thì chúng ta đi thẳng về phía trước thì chúng ta sẽ đi ra cái chỗ cụm công nghiệp Tam Lập ha trong khoảng à, bốn năm cây số là trục công nghiệp Tam Lập ừ, xung quanh này, nhà dân ở rất đông nha quý vị khu vực này thì cũng uh, thuộc gần trung tâm của thị trấn Phước Vĩnh luôn rồi trung tâm thị trấn Phước Vĩnh huyện Phú Giáo ừ. con đường này thì được mới làm hồi năm ngoái thì năm nay uh, nhìn nó rất là đẹp rồi những hè rồi đầy đủ hết khu vực buôn bán rất là nhiều luôn và đây là chúng ta đi thẳng ra phía trước chỉ khoảng một cây số là chỗ ờ, trung tâm huyện nha các bạn rồi ờ, bệnh viện đa khoa huyện Phú Giáo Đó. thì hôm nay em sẽ quay nhanh giới thiệu cho quý vị một cái căn nhà căn nhà cấp 4 thôi Đó. thì chủ ở xa Đó. có nhờ em quay dùm thì cái ờ, diện tích của cái miếng đất chúng ta hiện nay á, thực tế là hai mặt tiền là 5 mét nhân cho 20 nha quý vị nhìn bên ngoài trước đây thì à, căn nhà này có cho thuê nhưng mà nay chủ à, bán nên không cho thuê nữa nha quý vị Đó. phía trước căn nhà thì à, có cái mái hiên nha quý vị mái hiên che ra ngoài luôn căn nhà thì quý vị nhìn phía bên ngoài nó có vẻ khá là cũ vậy tuy nhiên thì do cái thời gian thôi chứ còn căn nhà thì nhìn vẫn rất còn rất là ok nha rào xây rồi đầy đủ hết hôm nay thì à, chủ nhà không xuống được nên à, mình không mở cửa quay cho quý vị và các bạn xem bên trong được căn nhà này thì à, có hai phòng ngủ rồi phòng khách bếp toilet đầy đủ ha phía trước này có đổ cái ô văn bây giờ mà quý vị nào ờ, mua vào thì ờ, chỉ việc ờ, dọn dẹp sơ là có thể ở được luôn có hàng rào ngay trung tâm của thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. mm bên này thì à, xây cái bờ tường của cái nhà kế bên thôi. rồi báo cho quý vị luôn thì à, giá của cái à, căn nhà này chủ đất đưa ra là 1 tỷ 7 nha quý vị 1 tỷ 7 cho toàn bộ cái căn nhà này chúng ta chỉ việc dọn dẹp sơ là có thể ở được rồi khu vực trung tâm của thị trấn Phước Vĩnh huyện Phú Giáo 1 tỷ 7 diện tích đất là ngang 5m nhân cho 20 thì à, cái giá này à, còn thương lượng một chút xíu thôi để à, chủ yếu là làm sổ sách giấy tờ ở đây mua ở hay là làm buôn bán thì cũng rất là thuận tiện luôn nha quý vị gần khu công nghiệp gần trung tâm huyện luôn rồi quý vị nào có nhu cầu thì liên hệ vào số điện thoại 0888 334 108 sổ sách của giấy, giấy tờ của cái căn nhà này là đầy đủ luôn xung quanh nhà dân đây mặt tiền đường 19 tháng 5 rất đẹp luôn rồi em xin cảm ơn xin chào và hẹn gặp lại